mã lý thuyết nào học xong bài này các con phải đo được kim tạo nha một trường hợp đồng dạng thứ nhất trường hợp đồng dạng thứ nhất nói như sau các con chú ý và ghi vào vở luôn cho thầy định nghĩa một nếu ba cạnh của tam giác này tỷ lệ với ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng Nghĩa là sao? Để chứng minh hai tam giác đồng dạng, thầy trò chúng ta sử dụng cách thứ nhất, đó là chứng minh ba cặp cạnh của tam giác này tỷ lệ với ba cạnh của tam giác kia. Không cần chứng minh góc. Nhớ nhá. Con nhớ nhá. Tam giác hai tam giác được gọi đồng dạng nếu các góc bằng nhau và các cặp cạnh tương ứng tỷ lệ. Và định lý 1 nói rằng để hai tam giác đồng dạng, chúng ta chỉ cần chứng minh các cặp cạnh tương ứng tỷ lệ mà thôi. Đó là nội dung của định lý 1. Thầy sẽ viết dưới dạng giả thiết kết luận. Thầy có hai tam giác ABC này, tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy. Hai tam giác này nếu có ba cặp cạnh tương ứng tỷ lệ